phải không thấy là do linh hồn thấy tôi đã nói rồi hỏi thấy bằng con mắt thì nói thấy bằng linh hồn phải không nãy có trả lời gì không nghe bằng cái gì nó nghe bằng linh hồn không nói thấy bằng con mắt tôi rồi cạo đầu hết rồi rồi tôi giảng nói thấy bằng linh hồn nghe bằng linh hồn nói bằng linh hồn đi bằng linh hồn phải không tôi có giảng chưa bây giờ tôi hai cái rồi tôi hỏi giờ có khăn trên tay không rồi thì bạch sư có mảnh miệng có gì đâu bây giờ hỏi có khăn trên tay không thì bạch sư là không vì tôi hỏi cái khăn này giờ có thì có mà không thì nói không sao còn cái thứ hai tôi không phải hỏi cái khăn này mà tôi hỏi cái linh hồn á linh hồn nó mượn con mắt để nó thấy phải không tôi có giải chưa à, tôi hỏi giờ thấy cái khăn trên tay không trả lời sao thấy bây giờ thấy cái khăn trên tay nữa không không thấy thì chết rồi cái linh hồn có khi nào mất không ừ, như ông lỡ nãy nói chết thì xác thân chết linh hồn vĩnh viễn không chết tôi có giảng chưa mà linh hồn là cái gì nó mượn cái xác thân này phát hiện qua sáu căn thấy là linh hồn thấy chứ không phải con mắt thấy con mắt là cái cơ quan làm phát hiện cái thấy của linh hồn cái lỗ tai là cái cơ quan làm phát hiện cái nghe của linh hồn cái lỗ mũi ngửi là cái cơ quan làm phát hiện cái ngửi của linh hồn cái chân đi đó là cái tay sai của linh hồn cái quạt máy quạt là cái quay của quạt máy là cái tay sai của luồng điện cái ánh sáng của bóng đèn là cái cơ quan làm phát hiện cái ánh sáng của luồng điện bây giờ nhớ chưa thấy nghe thấy ngửi hửi nếm đều toàn bằng linh hồn hết còn con mắt cái tay lỗ mũi chỉ là cái cơ quan thôi cái quạt máy quay ánh sáng luồng điện cái ờ, tủ lạnh toàn là cái tay sai của luồng điện chứ quạt máy nó không có quạt mà chính là luồng điện mượn nó để mà quay cái ánh sáng của bóng đèn không phải của bóng đèn mà là của luồng điện mượn nó để phát ánh sáng thì cũng vậy cái linh hồn mượn con mắt để thấy linh hồn mượn cái lỗ tai để nghe linh hồn mượn cái lỗ mũi để nói để ngửi linh hồn mượn cái miệng để nói linh hồn mượn cái chân để đi thành ra nếu mình tu trên linh hồn đó mình muốn chết lúc nào chết còn tu thân thể xác thì đợi cái bóng đèn đứt cái quạt máy hư cái cái chân gãy rồi thì mới chịu chết thôi đó là chết bằng thọ mạng của mấy bà chết một cách tức tối một cách tức tưởi chết không kịp chối phải không muốn chết vậy không còn bây giờ tôi chỉ mà cách chết tự do muốn chết lúc nào chết muốn sống bao lâu thì sống muốn mang xác thân gì thì mang muốn vô lớp học nào thì vô nhưng mà không bao giờ làm học trò vô đó vô cho mình vẫn là linh hồn chứ mình không phải là hình tướng hồ học trò chút nữa tôi sẽ đi tới cái đó để chúng ta thấy rằng chúng ta vẫn sống như thường thôi nhưng mà từ nay vĩnh viễn không còn đau khổ nữa chúng ta có một cái nhìn khác cái nhìn vào cái cuộc sống này nó khác với hồi xưa ví dụ xưa mình đổ thừa hoàn cảnh đổ thừa sát thân bệnh vì sanh cho nên khổ cho nên già là khổ bệnh là khổ chết là khổ bây giờ mình vẫn sanh già bệnh chết mà cái khổ không có là tại cái nhận thức của mình phải vậy không tại cái hiểu biết của mình ví dụ một người cho một bố thí cho một cái ông lão già đã 80 tuổi mà ông này bón sẻn nhất mà bữa đó lại có đám cưới con gái ông thì mấy tay to mặt bự đến không à thì ông già 80 tuổi là đến xin ăn ông không cho thì mất mặt mà cho ít thì cũng mất mặt mà cho nhiều thì tiếc giàu sao có nhiều giàu mà bón sẻn nào mấy ông ra để ý coi có người nghèo mà lợi là rất rộng rãi thì ông đem 100 ngàn để cho ông lão này nhưng mà ông tiếc ông lầm bầm trong bụng nói với cái ông là ngày mai mà ông đến là tuổi trà tôi đôn ông á bữa nay nhà đám cưới con gái là mấy ông tỉnh trưởng mấy ông giàu sang lợi không mà bây giờ không cho ông thì tôi mất mặt mà cho năm mười ngàn là coi không được mà cho một trăm ngàn tôi tiếc lắm nha mai mà ông đến là tôi chổi chờ tôi đôn ông á thì cái này theo đạo phật tội hay phước cho một trăm ngàn số tiền rất lớn nhưng mà cái tâm thì cái tâm ác tâm bỏng sẻn rồi ông già này mới đi qua nhà thứ hai là một người nhà giàu nhưng mà không bằng cái ông già thứ nhất đó nhà giàu khá thôi con con cái gửi tiền về xài đủ thôi có ông già kia là tỷ phú thì ông thấy ông già này 80 mình cũng 80 mà mình đầy đủ hết trơn ông già này rách rưới lang thang mặc áo rách hôi hám ông nói thôi thấy tội nghiệp ông quá tôi cho ông 100 ngàn đưa hai tay cung kính vào đàng hoàng ông có thiếu cái gì cần cái gì đến cho tôi hay tôi giúp nữa tôi thấy ông tôi tội nghiệp tôi thương ông quá đi tôi có một tuổi với ông mà tôi sung sướng vậy thì ông này theo đạo phật là gì có phước hay có tội có có trí huệ không tốt <laughs> ông này phải là với ông với bà không <laughs> phải đây bây giờ người thứ ba để chúng ta mới hiểu đạo phật ông già nó mới qua cả nhà thứ ba nhà thứ ba là một người tu trên linh hồn chứ không phải tu trên vật chất nữa <laughs> là cái đó tôi sắp giảng đó mới đem một trăm ngàn ra cho ông lão mà không có thấy ông lão nghèo không có thấy mình giàu không có số tiền cho tất cả đều là vô tướng tất cả chỉ dùng hào quang do chúng sanh chụp mũ mà mới có hình tướng của ông hình tướng của mình hình tướng của tiền bạc chứ thật tướng các pháp là vô tướng tức là một cái luồng năng lực thôi ngày hôm qua bữa trước tôi có giảng phải không à, phá bỏ điện tử rồi biến thành cái luồng năng lực rồi khi mà nó sao động nó tham sân si nó đóng kết lại mới thành người ta mới thành ra điện tử âm điện tử dương mới thành a khai ô rồi mới ghép lại mới thành tế bào mới thành mô thành cơ mới thành mắt tim gan mới ráp lại mới thành con người này còn thật tướng của nó là một cái dùng hào quang là một cái năng lực thôi thì một vị này đi tới chỗ đó thấy ông lão này không có thật mình không có thật số tiền không có thật đây chỉ là cái tuồng hát là cái giấc chim bao thôi ông đem một trăm ngàn ra cho mà tam lưng không tịch người cho không có người nhận không có số tiền không có đây chỉ là cái trò giả dối của cái cái tuồng hát thôi Ông có bà có coi kính dạng qua chưa làm cái kính dạng qua để trong cái hộp vậy không rồi trong đó bỏ ờ, cắt cái giấy nhỏ nhỏ xanh đỏ trắng vàng tím rồi nó bỏ trong đó để lắc một cái nó ra đủ hình rồi lắc một cái nó qua hình khác đó là cuộc đời này đấy có người thấy chùa thấy tịnh xá có người thấy nhà cửa người thấy cung điện lầu cát rồi mà lắc một cái nó đổi liền đó là thế giới của chúng ta nó không có thật nó thành ra người thứ ba này thấy là người cho không có người nhận không có số tiền không có ông cho với cái tâm không không có thấy mình giàu có mình sung sướng người này nhà khổ không có tất cả chỉ là ngũ quẩn thôi ngũ quẩn giai không trong kinh tâm kinh bán nhà <laughs> chiếu kiến ngũ quẩn giai không ông già ngũ quẩn mình cũng ngũ quẩn số tiền cũng ngũ quẩn tất cả đều là chân không đều là chất đất thôi không có thật thì ông này đi cho mà được cái gì mà ông bà biết không có phước không có phước không không có phước có tội không à, phước vô lậu như vô lậu thì không phải là phước mà cái đó là trí tuệ mà trí tuệ đây là trí tuệ của a la hán chứ chưa phải như lai như lai còn cao hơn nữa nào thành ra cái đó là phước vô lậu như ông nói đó còn cái ông già thứ hai là phước hữu lậu lậu là rỉ ra hữu lậu là còn rỉ ra còn thấy có mình có người còn cái này là mình người và tất cả dạng vật đều là chân không chiếu kiến ngũ cũng dây không ông già mới đi qua nhà thứ tư nhà thứ tư là một vị bồ tát thánh tức là đang đi con đường như lai đấy chứ không phải a la hán ông mới dùng cái trí tuệ của ông ông chiếu vào trong cái linh hồn của ông lão này ông mới biết cái tiền kiếp ông lão làm cái nghiệp bón sẻn bây giờ mới phải đi ăn mày mà nếu mình không dạy ông cách tu cho ông thoát cái nghiệp này kiếp sau ông ăn mày nữa bởi chúng ta sanh ra là do nghiệp nếu chưa đắc quả thì bây giờ chúng ta gieo nghiệp ác thì kiếp sau ác nữa cứ nào gieo nghiệp thiện kiếp sau nghiệp thiện nữa rồi vượt khỏi nghiệp thiện ác như một vị thứ ba a la hán thì không sanh đầu thai không đầu tay vào đâu hết nhưng ông lão này kiếp sau sanh ra là cái nghiệp ác nữa giờ chỉ ông cách tu để qua nghiệp thiện Mới đem một trăm ngàn đó cho ông lão Và mới giảng một bài pháp cho ông Ông biết tại sao ông phải ăn mài như vậy không Ông lão đâu có biết cái kiếp trước Ông nhìn cho ngoài lại ra thì người này thấy liền Trong linh hồn là nó chưa đủ hết nhưng mà mình không có tu linh hồn có biết nó chứa gì đâu như cái ông bồ tát thánh này ổng là a la hán rồi và ông phát tâm bồ đề chẳng những là giúp mình thoát rồi giúp người ta thoát luôn còn ông kia là thoát cho mình thôi chứ không có giúp người kia vẫn cho một số tiền mà không dính mắt ông này không dính mắt mà làm bộ như dính mắt thầy giáo mà mới dạy cái ông này ông phải quy y tam bảo phải thọ trì năm giới à, ông phải tu tập niệm phật đếm từ một tới mười niệm phật khỏi đếm khỏi niệm phật nữa thì ông mới đầu quán các pháp là vô thường vô ngã khổ đau để ông chuyển cái nghiệp của ông thì kiếp sau ông sanh về cõi trời không kéo ông trở lại kiếp này ăn mày nữa thì cũng cho một trăm ngàn nhưng mà cho thêm một bài pháp nữa thì vị này là bồ tát thánh sẽ đi tới quả như lai tự độ đã xong còn độ thêm người khác nữa thành ra trong cái ông lão đã cho một cái tiền một số tiền như nhau cùng một ông lão như nhau mà bốn cách nhìn khác nhau một người thứ nhất là bỏng sẻn cho tiền đó mà không có phước lại có tội ngay bây giờ là bốn đường ác thì chết rồi đi kiếm bốn đường ác đầu thay vào đó còn người thứ nhì là có tình thương thấy có mình có người mình cao hơn người khác tức là có cái ngã có mình cao hơn người khác là người khác thấp hơn mình thì thấy thương thấy tội nghiệp thì cái tâm này là tâm trời tâm trời thành ra chết sanh về cõi trời ngay bây giờ là hưởng cái phước báo cõi trời thì chết sanh về cõi trời còn vị thứ ba là không thấy có mình không thấy có người không thấy có số tiền tất cả chỉ là giả tạm thôi do nhận thức con người chụp mũ biến hiện thôi chứ thật sự nó nền tảng nó chỉ là chân không chiếu kiến ngũ quẩn dai không thành đó ông cho mà không có thấy mình cho không thấy người nhận không có tự nghiệp không có gì mà tất cả đều không thật không thật mà cũng không có luôn thì vị này tức là thánh a la hán tự độ đã xong từ nay muốn thị hiện trở lại thì thị hiện còn không thì ở niết bàn tịch tịnh mà trong pháp qua kêu là quá thành dụ à, còn nếu vị a la hán này phát bồ đề tâm ra giáo hóa thì chẳng những cho mình không dùng cái chân không của mình ngũ quẩn dai không này chiếu kiếm vào cái ngũ quẩn của ông lão thì những cái tiền kiếp ông lão một kiếp trăm kiếp ngàn kiếp ông thấy hết do cái nhân kiếp trước tạo thì cái quả bây giờ phải hưởng còn nếu bây giờ ông tạo cái nhân nữa thì chết đi tương lai ông phải hiểu hưởng nữa mà cái nhân của kiếp trước còn rất nhiều cho ông cái nhân xấu bây giờ ông phải chuyển cái nhân đó tức là ông lỡ trồng cây bình bát rồi thì hột bình bát rồi lên cây bình bát ra trái bình bát bây giờ tôi dạy cách ông chặt nó tháp mãn cầu vô thì hột bát cây bình bát mà lấy trái mãn cầu cái đó đạo phật kêu là chuyển nghiệp nhưng mà không phải là đạo phật mà là đạo trời à, thì ông già này tự mình đã độ còn độ thêm cho người khác nữa thì đây mới đúng là đạo phật bồ tát còn vị thứ ba là đạo phật la hán Phật tự độ đã xong Cái này tự độ mà lại độ tha Chúng ta không tu trên sáu căn nữa Không tu trên sáu bóng đèn nữa Mà chúng ta tu ngay luồng điện Thì luồng điện lúc nào cũng có hết Nếu nó không ống đèn Thì nó bàn bạc trên không gian khi đủ điều kiện rồi nó phát hiện trong sợi dây điện rồi nó sẽ có cái tác dụng thì cái ánh sáng bóng đèn cái quạt máy quay cái đó không phải là điện mà là cái gì mà không biết không cái cái dụng của luồng điện luồng điện có một thôi nhưng mà cái dụng vô cùng cái quạt máy là phải do điện quạt không phải không cái bóng đèn phải do điện phát ra ánh sáng không nhưng miệng nói cái ống đèn với cái quạt máy một thứ là sai mà nếu nói hai là trật phải nói bạch sư cái luồng điện của quạt máy luồng điện của bóng đèn là một thứ nhưng mà cái tác dụng quạt máy tác dụng của bóng đèn là khác nhau bởi vì bóng đèn nó cho ánh sáng quạt máy nó cho sức gió sức mát thì hai cái này phải khác nhau nhưng mà bên trong cái luồng điện bằng điện của bóng đèn luồng điện quạt máy là một luồng điện thôi con mắt với cái lỗ tai lỗ mũi là một thứ hay khác nếu nói một thứ là sai mà nếu nói khác nhau là trật con mắt thì nó thấy chứ cái lỗ tai làm sao thấy được lỗ tai nó nghe cái lỗ mũi nó ngửi cái miệng nói cái chân thì đi nhưng mà bên trong nó một luồng điện linh hồn ấy là hai luồng điện một hay hai à, thành nó đứng về linh hồn nó một thứ rồi đứng về cái tác dụng thì nó khác nhau chính cái linh hồn qua con mắt cho thấy chính linh hồn qua lỗ tai cho nghe chính linh hồn qua lỗ mũi cho ngửi chính linh hồn sai khiến các chân đi thì như vậy linh hồn là một thứ nhưng mà con mắt làm sao mà nghe được cái lỗ tai làm sao mà ngửi được con mắt chỉ thấy vậy nó kể về cái tác dụng thì con mắt cái lỗ tai lỗ mũi khác nhau hoàn toàn còn nếu về cái bản thể thì là có một thôi sự vật thì nó có chính duyên cái luân hồi sinh tử tu theo cái căn mấy ông bà có chín duyên con mắt đó có chính duyên một là phải có con mắt cái hai là phải có đối tượng sự vật của con mắt thứ ba là có ánh sáng thứ tư là phải có khoảng cách ánh sáng thì mới mới có sự vật mà không có ánh sáng thì không có sự vật phải vậy không rồi cái thứ tư là khoảng cách nếu tôi đưa khoảng cách ra xa thì sự vật nó chuyển biến xa tôi đưa khoảng cách ra vài chục cây số là sự vật biến mất nhưng mà cái thấy lúc nào cũng có dầu cho cái khăn này tôi đưa đi cả 10 cây số rồi thì cái khăn không có nữa nhưng mà cái thấy vẫn còn thấy không có cái khăn nữa lúc mở ánh sáng ra thì sự vật đây nó hiện ra hết rồi khi tắt đèn rồi đó thì sự vật nó biến mất hết nhưng mà khi mở đèn ra thì cái thấy vẫn có khi tắt đèn tối thui sự vật không có nữa nhưng mà cái thấy vẫn có nó thấy tối thui bây giờ nhắm mắt lại coi mình phải thấy tối ở trước mắt mình không nói về sự vật đó không gian đó khoảng cách có lúc có lúc không cái khăn này có lúc có có lúc không mà cái thấy lúc nào cũng có cái khoảng không gian di chuyển thì có di chuyển tới lui lên xuống nhưng mà cái thấy không có di chuyển còn cái phòng này đã nếu có ánh sáng thì cái sự vật hiện ra mà không có ánh sáng sự vật mất đi nhưng mà có ánh sáng thì cái thấy cũng vậy mà khi tắt đèn hết trơn tối thui sự vật mất đi cái thấy cũng vậy thôi à, thì bây giờ tôi cho thí dụ nữa bây giờ tôi cầm cái khăn trên tay này có cái khăn trên tay không có không có. rồi bây giờ tôi để thêm cái khăn nữa là thêm hai cái có hai cái khăn trên tay tôi không có cái khăn có nhiều không cái khăn có nhiều không nhiều không nói cho mạnh chút nhiều không rồi bây giờ tôi đưa cái khăn lên nè thấy cái khăn không à, rồi ta đưa hai cái khăn có thấy cái khăn không cái khăn có nhiều không cái thấy có nhiều không cái thấy nhiều không hết giờ không phải trả lời vậy trời ơi bây giờ hiểu chưa thành ra sự vật nó có chính điều khiển còn cái thấy chẳng có điều kiện nào hết bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm thì cố không trung vô sắc vô tọa tưởng hình thức tâm kinh nếu mà ông bà trở về cái linh hồn này rồi thì thành phật ngay bây giờ và tại đây vậy thành phật lai rai từ từ không phải tu tịnh độ mới thành phật không hay là tu thiền tông mới thành phật hay là tu tứ niệm xứ mới thành phật tu cái nào mới thành hả sao tu tịnh độ mới thành hả một pháp môn khác không thành hả pháp môn nào cũng là dối gạt hết không có pháp môn nào thành phật được hết phật là không có pháp môn nhưng pháp môn này để đưa tới phật nếu chúng ta tu trên hình tướng trên ờ, tuổi thọ trên mắt tai mũi lưỡi trên các căn thì chúng ta về phàm thánh đồng cư hạ phẩm thôi còn nếu chúng ta tu trên linh hồn chúng ta qua trung phẩm là phương tiện hữu dư của nhập lưu nhất dẫn lại đây mới là đạo phật còn tu hạ phẩm là dối gạt của như lai thôi gai gạt mình thôi khi mình vô đó này mới chỉ mình qua cái trung phẩm thì đây mới là đạo phật còn tu tứ niệm xứ niệm thân bất tịnh niệm thọ thì khổ tâm vô thường pháp vô ngã là dối gạt đưa về cõi trời thôi không có thành phật nhưng mà đi đó rồi đó là chúng ta mới bắt đầu qua niệm thân như thân niệm thân trên thân niệm thọ trên các cảm thọ đây mới là qua đạo phật hai cái khác nhau rất xa còn ở đây nếu mà niệm phật mà tập trung vào câu niệm phật nam bước bước a di đà bước bước phật bước bước tập trung vào câu niệm phật này có tiếng ca giọng cổ tiếng ca tân nhạc này kia gạt bỏ hết tập trung vào câu niệm phật thôi thì cái này sanh về đây là người trời đấy nếu có phát nguyện nữa là sanh về hạ phẩm phàm tánh đồng cư chưa phải là đạo phật đây là người trời thành đã kêu là phàm thánh người phàm mình sanh về đó ở chung với thánh mới đắc quả được còn bây giờ tôi niệm phật nam mô a di đà phật thì có tiếng niệm phật không nam mô a di đà phật có tiếng niệm không có bây giờ tôi không niệm nữa có tiếng không có không rồi bây giờ tôi hỏi lại nghe cho rõ không bây giờ tôi niệm nam mô a di đà phật có nghe tiếng niệm phật tôi không à, bây giờ tôi ngưng tôi không niệm nữa có nghe không nghe không tôi hỏi hai câu khác nhau phải thấy không cái đầu là tôi hỏi cái tiếng niệm phật cái sau là tôi hỏi cái tâm linh hồn niệm phật hai câu khác nhau tôi niệm nam mô a di đề phật có tiếng niệm phật không bạch sư có đúng bây giờ tôi ngưng tôi không niệm nữa có tiếng niệm phật không à, bạch sư bạch sư không đúng bây giờ tôi không hỏi cái tiếng nữa không hỏi sự vật nữa mà tôi hỏi cái linh hồn của ông bà tôi niệm nam mô a di đà phật có nghe không à, nghe bạch sư nghe bây giờ tôi không niệm nữa có nghe không không nữa ai nói không ai nói không đưa tay lên nè à? <laughs> bây giờ tôi hỏi lại rầu quá cái món bồi này tôi để rầu quá bây giờ tôi hỏi lại giờ cái này là qua cái phàm thánh đồng cư hay là hạ phẩm hay trung phẩm khác nhau một chút xíu à mà nó qua trung phẩm đấy bây giờ nghe trả lời cho rõ ha bây giờ tôi ngồi đây tôi niệm nam mô a di đà phật quý vị có nghe không nghe bây giờ tôi không niệm nữa có nghe không nghe hay không trả lời cái là nghe hoặc là không ai nói không nè đưa tay lên ai nói không nghe đưa tay lên có mình cô này hai cô ai nữa ai nói không nghe đưa tay lên à, một hai ba bốn năm sáu sáu người không nghe thì sáu cái đầu trọc rồi đó tôi hỏi là hỏi cái nghe chứ tôi không hỏi cái tiếng nghe là cái tâm cái linh hồn nghe mà hãy có tiếng niệm phật thì có linh hồn mà không tiếng niệm phật linh hồn nó mất chết rồi như vậy là mấy ông bà không có linh hồn hãy cái xác thân này chết rồi linh hồn chết luôn chịu không tôi đã giảng mệt muốn chết rồi tôi nói xác thân này có chết nhưng mà cái linh hồn không bao giờ chết mà linh hồn nó thấy nó nghe nó ngửi nó nếm nó đi nó có giảng không rồi bây giờ tôi hỏi là tôi niệm nam mô ấy gì phật có nghe không bạch sư nghe bây giờ tôi không niệm nữa có nghe không không chết rồi thì tôi đã nói cái linh hồn mình đó nó là một cái vô lượng vô biên như hồi đó cái cô kia hỏi đó thành ra linh hồn của chúng ta đó thì một thứ nhưng mà có số chủng tử thiện ác trong đó tội lỗi kinh nghiệm kiến thức học hỏi khác nhau hết mà nếu chúng ta không nhận cái linh hồn mà nhận cái số chủng tử kinh nghiệm kiến thức thì chúng ta khác nhau còn nếu chúng ta nhận cái linh hồn thì chúng ta bằng chư Phật mà phải nhận 24 trên 54 à nhập lưu nhận có một phần tư à đó thì cái chủng tử trong này nó đầy nhóc hết trơn thiện ác vô ký một kiếp hai kiếp trăm kiếp ngàn kiếp vẫn tiếp tục ở trong cái linh hồn mình bởi cái linh hồn nó bao lượng vô lượng vô biên mà cái chủng tử mình vô nhiều kiếp nó không so với linh hồn nó không ăn thua gì hết nó chỉ là một đống cát trong bãi sa mạc thôi đó thì khi mà niệm vậy rồi cái lần mình niệm được một ngàn câu nhất một ngàn câu niệm phật thì vô trong linh hồn 500 câu còn 500 câu nghĩ chuyện khác thì chủng tử thiện ác nó lọt trong đó 500 câu thì vô đó chủng tử ác nếu kiếp trước mình không có tu nó sẽ tiêu diệt chủng tử niệm phật còn có 200 thôi rồi mình bền bỉ tu là bền tức là tinh tấn mình bắt đầu bữa nay 200 mai thêm 300 500 là lần lần cái chủng tử niệm Phật nó đầy ở trong đó nó sẽ tiêu diệt chủng tử ác lại khi nó đầy rồi tự nhiên nó tràn ra mình muốn niệm Phật là nghe trên không gian có tiếng niệm Phật mình khỏi niệm nữa tự nhiên trong linh hồn nó tràn ra mà linh hồn tràn ra đó thuộc về bát nhã nhưng mà tư tưởng mà nghe tiếng niệm phật mình tống trở vô thuộc về quế độ còn ở trong nó tràn ra thuộc về tịnh độ tịnh quế giao giao lưu nhau thì đây là cõi nhị thiền của sắc giới chứ không phải cõi phật đây là cõi trời nhị thiền sắc giới còn cái đạo phật cũng giống hệt vậy nhưng mà người ta nắm cái linh hồn từ linh hồn người ta niệm phật trở ra rồi người ta nhận cái quân chủng tử chúng tử niệm phật quân tập trở vô rồi từ linh hồn người ta hiện hình nó ra còn mình nắm ở trên tư tưởng mình nghe linh hồn hiện ra mình tống trở vô hai cái giống hệt nhau tương tự nhau nhưng mà khác nhau hoàn toàn nếu mình tu trên linh hồn thì từ linh hồn mình nắm cái chủng tử mình cho nó phát hiện còn cái này không được nó đầy tự nó phát hiện hơn là mình dùng cái tư tưởng tống nó vô hai cái giống nhau mà khác nhau một người đứng trên tư tưởng một người đứng trên bát nhã nếu nhận lầm cái tư tưởng này bát nhã thuộc về ngũ âm mà còn nếu không nhận lầm thì thôi thì chúng ta tu là tu trên tư tưởng hoặc trên bát nhã trên vấn đề tập trung hoặc là trên vấn đề lắng nghe của linh hồn thì tu trên linh hồn là tu theo đạo phật rồi tu theo tư tưởng là tu theo quế độ tôi đã nói linh hồn mà chứa đủ thứ hết rồi chủng tử ác có chủng tử thiện có chủng tử vô ký có chủng tử niệm phật có mà khi mình ngủ rồi mắt tay mũi lưỡi nó nằm êm hết thì linh hồn nó làm việc một mình trong di thức kêu là độc đầu ý thức tức là ý thức làm việc một mình còn bây giờ mắt thấy tai nghe coi là ngủ câu ý thức ý thức làm việc với mắt với tay với mũi với lưỡi với thân thì cái linh hồn rất là rất là yếu còn khi mình ngủ mắt tay mũi lưỡi nằm êm rơ hết thì kêu là độc đầu ý thức ý thức suy nghĩ một mình thôi thì bây giờ linh hồn mặc sức mà nó hiện mà chúng tử ác thì mình có nhiều kiếp thôi tôi bây giờ cũng còn nhưng mà nhờ niệm phật nhiều là chúng tử ác nhiều khi nó nổi lên không nổi vậy thì à, trước khi dứt lời khi hẹn khi khác một lần nữa cầu chúc cho pháp hội chúng ta tiêu đời gặp mặt ở xứ cực lạc của phật a di đà hết còn không là tôi nhận nước nam mô a di đà chiếu soi ngàn tối tâm thầy gieo dập pháp niệm phật vùng khắp thầy chia sẻ những cánh đời lầm than thầy còn với tri huệ sáng lang từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác